chị Nhi em không biết gì hết chỉ là à. mình có nhu cầu ờ, ôm anh tú cái không ạ à? <laughs> vậy ai muốn ôm anh tú giơ tay à? rồi không cần quà luôn